Hi, xin chào tất cả các anh, các chị và các bạn à, à, Mình tên, giới thiệu, mình tên là Nhung Hiện tại mình đang là giảng viên, à, cũng là một chủ của một trung tâm dạy à, bộ môn múa bụng à, Belly dance à, Ngoài ra thì mình cũng có những cái lớp học về cân bằng cảm xúc và ngày hôm nay rất là tuyệt vời được tham gia được chương trình của anh Hoan à, được chia anh chia sẻ về rất là nhiều kiến thức về YouTube này à, đúng là mới hiểu rằng là gì ạ những cái kiến thức mà anh chia sẻ thì vô cùng hữu ích và tuyệt vời vì trước đây à, nhung vẫn nghĩ là youtube là một thứ à, có thể là gì ạ À, cho người khác kiếm ra tiền nhưng không nghĩ là nó có thể là gì ạ giúp được cho mình nhưng mà khi mà anh hoan chia sẻ cái khóa học đấy thì nhung thấy rằng đây là một khóa học có thể giúp Nhung gì ạ đạt được những mục tiêu tài chính này và thậm chí là gì ạ có những cái thu nhập thụ động tuyệt vời và cái khóa học của anh Hoan thì rất là chi tiết và cụ thể hướng dẫn cho kể cả những người uh, không hề có một cái kinh nghiệm gì chứ không phải là chỉ là nhung là đã có kinh nghiệm về múa hay là một số vài lĩnh vực để có thể chia sẻ cho mọi người lên youtube thì đây là một khóa học thật sự là lần đầu tiên Nhung được học về YouTube mà nó lại làm cho Nhung mở mang kiến thức như thế. Trước đây thì Nhung đã từng tham gia một số khóa học về YouTube nhưng mà Nhung thấy rằng cái khóa học của anh Hoan thì lại chi tiết và cụ thể hơn Và như lần trước Nhung đã, đã từng học cái khóa Google AdWords cũng như là cái khóa học về uh, landing page Thì uh, những cái kiến thức của anh Hoan đều là rất là cô đọng và giúp cho giúp cho chúng ta là làm được, thực hành được kể cả chúng ta chưa biết gì về công nghệ Vì bởi vì Nhung cũng là một người không hề giỏi công nghệ Nhưng mà khi mà học cái khóa của anh Hoan trước đấy Thì Nhung đã biết cách làm Google Ads Và bây giờ thì thêm cả Youtube nữa và cả một cái bầu trời nó hiện lên Thật sự là vì Nhung hiện tại Nhung đang làm Youtube Nhưng nó không hiệu quả Nhưng mà khi mà được anh Hoan chia sẻ thì Nhung thấy rằng Đây là một cái điều vô cùng tuyệt vời đối với Nhung Và Nhung chắc chắn rằng là nó sẽ giúp cho Nhung đạt được rất là nhiều sắc uh, trong cái um, hành trình chia sẻ về bộ môn belly dance thật sự là biết ơn các cái kiến thức mà anh Hoan đã chia sẻ ờ, rồi là làm thế nào để tìm được những cái uh, từ khóa này để có thể viết lên YouTube để cho có nhiều người lượt xem thì đúng là cái này là những cái kiến thức mà thật sự là gì ạ có một số người đã dạy rồi nhưng mà với anh Hoan dạy thì vô cùng chi tiết và hiệu quả Đấy, mặc dù là gì Nhung cũng mới học khóa học Google Ads thôi Nhưng mà Nhung đã thấy nó hiệu quả rồi Thì Nhung nghĩ là cái các cái khóa học càng ngày về sau của anh Hoan nó sẽ vô cùng chất lượng Vì vậy là Nhung sẽ phải đăng ký ngay Thật sự là rất là biết ơn anh Hoan à, đã chia sẻ cho cộng đồng rất là chất lượng những cái khóa học mà vô cùng thực chiến chứ không phải là qua sách vở hay là chỉ là qua những cái video đơn giản mà đây là gì ạ những cái video đó nó vô nó là những cái kiến thức cực kỳ cô động của những người đi trước và sẽ giúp cho nhung tích kiệm được rất rất nhiều thời gian công sức cũng như tiền bạc thật sự là cảm ơn và biết ơn anh hoan vô cùng và rất là tuyệt vời và cảm ơn vũ trụ đã cho nhung biết được anh hoan và biết những cái khóa học của anh hoan và hy vọng là anh hoan sẽ ra nhiều khóa học hơn và nhung sẽ đăng ký hết những cái khóa học mà phù hợp với mình nhất cảm ơn anh hoan rất là nhiều ừ, một khóa học tuyệt vời với youtube ạ